sang có xin là sang có xin là sang có cho cho là yin xin sang có cho cho là yin một kỳ có là yin hàn sẽ phong liều yin sự về lá có mây à về yên chân có trái hộp yên xia xiêu kinh lỡ mây giờ xì thấu xa có xin có ni hoàn than dân sự soi chi si phò ni phong liều yin sư ye la có a mấy a à. xiang san long thổ chân lòng có lấy เสียสิลองเท่าลองปานสินปู่เสียินคันหวาปู่เสียินคันหวาผู้เสียินคันสีหอยินเสือเยลา san là 香山根菜不要打，要叫来才修来啊！có ni linh mê bù yong tờ trang lơ chỉ yên tin tươi mi mà sư về là có mấy à về là lại về là lại là tao phang biến thủy mù về tệ nhà vẫn có với họ sư lơ phong thế tha có lo xa ta thảo về sư về lơ có ai ông ông phụ chén thiên lễ mơ về phê phê thiên dầu phòng mơ về phê phê thiên dầu y lơ kha hoa lọ tí ma kha hồng à, phụ 不听亲戚。 cha là hang si phụ chân long bàn tin thiện hộp phụ chân đi bàn xuê lơ con đi phan xin là có yin. sư ye lơ nhân thọ chẳng chân phiền rồi tao theo mẹ con nhân cho bên ô rồi là ờ. liệm tí xin dành tu ơ cha mẹ thiên hùng ôi cậu ơi

gió xa oh, oh, oh, chiều là kinh sao em thiên là

年年难都难，对。蹦蹦。 جميعا không tình tia tia đổ sông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ta na na tăng yo chẳng tăng ta ta nan tu ô biểu lên

dân hay trái cha tuang lô khê gia bé chiều chiều là ye ye trái xe à, liêm là bữa phim à qua biên lờ tin na à, ơi hồ lỡ tai mà ăn phi à trong em phê tu bệ chỉ à, dẫn dò hàng lô nhị nhân bé cha lô ha lô phú quê à, tu gia na yo la phê tu bê

xiên tế ô thùy lơ cho thinh dân liễu à ô tin tại quân dân danh tăng ơi đồng thính cho chiều á về 蔬菜。 yêu thế ô tai lơ thiên hương e xiêm trang bè diện này vườn tu vô chiêm dân na chiêu